Xin chào các bạn Bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo khoác cho bé gái xinh xắn như thế này Cổ thì mình sẽ làm cổ tròn và có họa tiết cổ bẻ cho phần cổ thêm xinh xắn hơn Thì đây là họa tiết trên thân áo nè Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g Sợi len của mình là mát S và chữ đỏ Độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm kim móc ở đây thì mình dùng kim 4.0 mm hoặc những bạn nào không có mẫu kim này có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len khi đưa vào so sánh độ dày của đầu kim sẽ to gấp đôi so với sợi len ha mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len các cái hạt nút dùng để cài phần thân áo thì cúc áo các bạn có thể chọn size khác nhau ha kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc và thước dây dùng để đo size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 thứ 10 khi ta có được cái đoạn xích đầu tiên rồi nối hai cái đầu đoạn xích lại thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa phải cho phần cổ nè size này mình có để ở phần mô tả ha các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo Đối với phần thân trên, mỗi hàng móc mình sẽ tăng lên 9 mũi, nên các bạn sẽ lấy cho mình cái xích đầu tiên đó mình chia cho 9. Cho tất cả các cái size áo các bạn đều làm như vậy ha. Đối với size mình đang móc 58 mũi chia cho 9, mình sẽ được 6 mũi tròn và dư ra 4 mũi móc lên cho mình 3 mũi móc xích thì 6 mũi tròn mà mình vừa chia được các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi kép đơn vào 5 chân liên tiếp kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba vào chân thứ ba kép đơn thứ tư vào chân móc thứ tư mũi kép đơn thứ năm vào chân móc thứ năm như vậy là khi đã có được 5 mũi rồi ở cái mũi thứ sáu là cái mũi chẵn mà mình vừa chi được á cái chân thứ sáu đó các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này kép đơn đầu tiên nè và kép đơn thứ hai hình thành được một cụm móc gồm 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ta có được công thức của hàng đầu tiên rồi móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng và lưu ý đối với những bạn nào mà muốn tăng giảm size công thức của hàng đầu tiên này tùy vào cái xích đầu tiên mà các bạn à, tạo cho mình công thức phù hợp ha đối với công thức này mình sẽ có là 5 mũi mỗi chân kép đơn thứ ba nè kép đơn thứ tư vào chân thứ tư và kép đơn thứ năm vào chân thứ năm sau đó sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc vào chân thứ sáu ha ta có được cụm thứ hai móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi đã móc được đến những cái chân móc gần cuối cùng rồi nè hàng này thì mình sẽ có tổng cộng là 9 cụm móc theo công thức ban đầu mà mình có được ta tăng được 9 mũi cho cái hàng móc đầu tiên này thì lúc này còn dư lại bốn cái chân móc bốn cái chân móc này là số dư mà mình có được ở cái xích đầu tiên ha các bạn cứ móc thẳng đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn thì những cái chân móc cuối cùng này không cần phải theo công thức ha những bạn nào mà theo công thức thì càng tốt còn những bạn nào mà cái số xích không đủ thì mình cứ móc thẳng ra thôi đây ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên và cái số mũi móc cuối cùng này nó cũng tùy vào size các bạn móc ha để móc tiếp hàng móc thứ hai móc lên hai mũi móc xích ở cái hàng đầu tiên mình có cụm là 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì các bạn sẽ móc cho mình ở hàng kế tiếp mình sẽ tăng cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì đây mình có 5 mũi mỗi chân nè thì các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi mỗi chân cho hàng thứ hai ha ta quay ngược đầu móc lại móc cho mình 6 mũi liên tiếp vào 6 chân kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu vào chân thứ sáu khi đã có được 6 mũi kép đơn vào 6 chân nhiều hơn ở cái hàng phía trên một mũi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là ở hàng thứ hai mình sẽ có công thức như thế này 6 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối hàng móc 6 mũi mỗi chân và cũng tùy vào công thức các bạn có ở hàng đầu tiên mà mình móc công thức ở hàng thứ hai tương đương ha cứ tăng cho mình cái số kép đơn lẻ ở hàng đầu tiên là được và xen kẽ sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc nha móc tương tự cho mình cho đến hết hàng khi đã tạo cho mình được chín cụm móc theo công thức rồi thì còn lại bốn chân cuối cùng này cũng là cái số dư ban đầu mà mình chia được thì cứ móc thẳng ra mỗi chân là một mũi kép đơn ta hoàn tất được cái hàng móc thứ hai tiếp tục đến hàng móc thứ ba móc lên hai xích và để ý ở cái hàng móc mình vừa móc được tức là cái hàng móc bên trên nè mình có 6 mũi mỗi chân xen hai mũi cung chân móc thì hàng thứ ba sẽ tăng cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân lên một mũi hàng này có 6 mũi thì hàng kế tiếp sẽ là 7 kép đơn ha quay ngược đầu móc móc cho mình 7 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn kép đơn đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu mũi kép đơn thứ bảy có được 7 mũi kép đơn nhiều hơn hàng bên trên nó một mũi rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc thì như vậy là hàng này mình sẽ có cụm móc như thế này ha 7 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tương tự cho mình cho đến hết sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa mỗi hàng móc đều dựa vào hàng bên trên nó sau đó tăng số mũi kép đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi cho từng hàng móc móc cho đến khi mình đặt cái phần thân lại nè các bạn sẽ đặt tương đương cho mình ha ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ta sẽ có được phần thân áo như thế này các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân áo lại tương đương thôi cũng được ha sau đó mình sẽ canh làm sao cho các bạn canh tương đương cho mình nè một bên như thế này sau đó mình sẽ chia ra khoảng tầm à, à chính giữa như thế này ha gần gần chính giữa cũng được hoặc là nó lệch qua hướng bên tay cũng được sau đó mình sẽ đo ở hai cái điểm mà mình có được nè nó sắp xỉ bằng với một nửa số đo vòng ngực thì mình sẽ tiến hành à, chia mũi để mình à, tạo khoảng phần thân cũng như cánh tay ha và để chia mũi các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được của hàng cuối cùng là bao nhiêu mũi đây ta sẽ đếm ha 2 4 6 tám mười mình sẽ có là 139 mũi móc tổng cộng cho cái hàng móc cuối cùng này thì các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân lại ta gặp tương đương cũng được ha mình sẽ chia cho các bạn dễ hiểu nè khi gặp cái phần thân lại thì nó sẽ có hai mặt một mặt trước mặt trước là có hai bên nè và mặt sau như thế này thì mình sẽ tính một mặt như thế này ha và mỗi một mặt ở đây mình sẽ chia ra làm 5 phần các bạn chia cho mình 5 phần ha ta có 5 phần nè phần thứ nhất 2 3 chính giữa này mình sẽ tạo cài nút nè phần thứ tư và phần thứ năm ha thì 5 phần cho một mặt như thế này phần nách mình sẽ chọn ra một phần ở bên này và một phần ở bên này nách mình sẽ chọn hai phần và thân trước của mình sẽ là ba phần còn lại tức là một mặt của mình nè sẽ có tổng cộng là 5 phần phần thứ ba nè phần thứ tư nè phần thứ năm thì nách sẽ chọn hai phần cho hai bên phần bên này và phần bên này còn lại ba phần chính giữa thì mình sẽ làm cho phần thân trước đây thì như vậy là mình sẽ chia ra được phần thân trước như thế này khi mà mình chập lại mặt trước với mặt sau luôn nè thì ta sẽ có tổng cộng là 10 phần thì đối với mặt sau và mặt trước ở phần thân á nó sẽ chiếm tổng cộng là 6 phần còn hai bên cánh tay nó sẽ chiếm tổng cộng là 4 phần bây giờ mình sẽ chia từ từ từng mặt ha lấy cho mình tổng số mũi móc mà mình có được ở cái hàng móc cuối cùng của phần thân chia cho 10 sau đó mình sẽ chia từng mặt phần thân trước chiếm 3 phần nên lấy cái số mũi mà mình vừa chia được nhân cho 3 ta sẽ có tổng số mũi móc ở phần thân trước và phần thân trước của mình có tạo cài nút nên mình sẽ chia đôi cái số mũi móc đó ra cho hai bên các bạn sẽ lấy tương đương cho mình ha đối với size này thì mình có thể lấy một bên 20 một bên 21 nè ta sẽ đâm kim vào chân thứ 20 này ta được một mặt của phần thân trước được nửa bên của phần thân trước rồi ha tiếp tục đến cái phần cánh tay thì phần cánh tay của mình nó chiếm hai phần nên sẽ lấy cái số mũi móc đó nhân cho hai ta ra được 27 gần 28 mũi thì các bạn sẽ đếm cho mình từ cái chân móc kế bên của cái mũi mà mình đánh dấu nè đếm cho mình ra 28 mũi các bạn sẽ lấy số đo sắp xỉ ha đến đây rồi thì đánh dấu vào cái chân móc đầu tiên của cái phần thân sau ha như vậy là ta được một bên phần cánh tay rồi nè tiếp tục sẽ là cái phần thân sau thì phần thân sau của mình nó cũng chiếm 3 phần như phần thân trước thì nó tương đương với 41,7 gần 42 mũi các bạn có thể đếm cho mình tầm khoảng 42 mũi ha đánh dấu vào chân này xong phần thân sau thì tiếp tục là phần cánh tay thì phần cánh tay nó cũng có số mũi móc bằng với cái cánh tay ban đầu ha ta đánh dấu vào đây như vậy là số mũi còn lại sẽ là một nửa của phần thân trước còn lại ha khi mà ta gặp cái phần thân của áo lại nè chạm cho mình hai điểm của cánh tay lại nha bên này cũng vậy Như vậy là ta đã chia được những cái khoảng để mình tạo thân dưới cũng như là phần cánh tay. Và mặt trước nè, mặt trước mình tạo cài nút nên mình sẽ chia hai bên ra ha, nó sẽ đều nhau như thế này. Hoặc là nó cũng xê xích một hai mũi không sao ha. Cái điểm xê xích này mình có thể tạo cái phần cài nút ở đây cũng được. Bây giờ mình sẽ móc lên phần thân dưới. Hàng đầu tiên của phần thân dưới, móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, hàng đầu tiên này mình muốn tạo điểm nhấn cho phần thân của áo các bạn sẽ móc cho mình những cái mũi chữ x ha thì mũi chữ x mình sẽ được tạo từ hai chân móc các bạn sẽ chọn cho mình hai chân móc và ta sẽ móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn sau đó mình sẽ di chuyển kim lùi về cái chân móc đầu tiên của hai cái chân móc mình chọn nha lùi về cái chân móc phía sau nè móc vào đây một mũi kép đơn và lưu ý mũi kép đơn này các bạn kéo dài lên một tí để cho nó ôm sát với cái mũi kép đơn đầu tiên ha ta sẽ có được một mũi chữ x như thế này các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho hai chân liên tiếp hai chân nè thì chọn chân thứ hai móc một mũi kép đơn sau đó lùi về chân đầu tiên móc một mũi kép đơn và mũi kép đơn này kéo dài lên ha ta có mũi chữ x thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến chân móc mình đánh dấu lúc này sẽ có hai trường hợp xảy ra trường hợp đầu tiên là trường hợp mình đang móc nè nó còn dư một mũi móc ở đây là cái mũi mình đánh dấu thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân mà mình đánh dấu cuối cùng đó một mũi kép đơn sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái chân mà mình đánh dấu thứ hai móc vào đó một mũi kép đơn thì hai cái chân móc mình đánh dấu là hai cái chân móc của phần thân trước và thân sau ha đây ta đã nối được để tạo khoảng trống để luồn cánh tay nè tiếp tục đến phần thân sau thì mình sẽ làm tương tự tạo mũi giữa ít nè chân thứ hai một kép đơn và chân thứ nhất một kép đơn kéo dài ha móc tương tự cho đến chân đánh dấu kế bên còn trường hợp thứ hai nè khi mà mình móc đến cái chân móc mình đánh dấu nó còn dư thêm một mũi ở phía sau nữa thì lúc này các bạn sẽ tạo mũi chữ x cho mình ở hai cái chân móc cuối cùng này sau đó mình sẽ tiếp tục chuyển qua cái chân móc mà mình đánh dấu cuối cùng ở đây và mình cũng tạo mũi chữ x ở chân đánh dấu và cái chân móc ở phía trước nó ha đây thì chân móc mình đánh dấu là chân đầu tiên á chân thứ hai là chân kế bên nè móc một mũi chữ x vào đây như vậy là đoạn này mình cũng nối lại được tạo cái khoảng trống để luồn cánh tay nè khi móc như vậy nó sẽ giúp cho hai cái khoảng trống luồn cánh tay nó bằng nhau ha sau đó móc tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại cho đến hết sau khi móc đến cuối hàng có hai trường hợp xảy ra trường hợp thứ nhất còn dư một mũi móc thì móc vào chân cuối cùng đó một kép đơn trường hợp thứ hai còn dư hai mũi móc các bạn có thể làm hai cách bỏ qua cho mình chân kế cuối móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn hoặc là cách thứ hai có thể móc cho mình mũi chữ x vào hai chân cuối cùng đó sau đó tiếp tục móc thêm một mũi kép đơn vào chân cuối cùng đó luôn tức là ở đây mình có một chân móc có hai cái mũi nè ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên cho phần thân dưới từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại đến cái hàng móc thứ hai của phần thân dưới chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân móc một mũi kép đơn các mũi móc tiếp theo thì để ý mình sẽ có những cái cụm chữ ít như thế này ta sẽ móc vào các cái kẽ của mũi chữ ít ha đây giữa hai cái mũi kép đơn tạo chữ ít nào mình sẽ móc vào cái kẽ nằm chính giữa thì cái kẽ đầu tiên của cái mũi chữ x này móc cho mình một mũi kép đơn sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó một mũi kép đơn nữa thì ta sẽ có một kép đơn một xích và một kép đơn ha các bạn sẽ làm tương tự cho các mũi chữ x còn lại móc cho mình vào kẽ nè chính giữa của hai mũi kép đơn một mũi kép đơn sau đó là một mũi xích và một mũi kép đơn nữa và mình sẽ làm tương tự cho các mũi chữ x còn lại ha cứ mỗi mũi mình sẽ móc một kép đơn một xích và một kép đơn vào kẽ nằm chính giữa lưu ý cho mình khi các bạn móc đến cái đoạn mà ta có một kép ở bên này và một kép ở bên kia để tạo phần nách á thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái ờ, khoảng trống giữa của cái nách luôn đây là móc luôn vào cái khoảng giữa hai cái mũi kép đơn đó một kép đơn một xích và một kép đơn thì phần nách của mình nè họa tiết nó sẽ như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi móc được đến cuối rồi thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn cuối cùng một mũi kép đơn ta hoàn tất được hàng thứ hai như vậy là cái hàng chữ ít của mình nè nó sẽ tạo được cái điểm nhấn cho phần thân áo ha nó có cái mũi chữ ít nè có cái khoảng trống như thế này giúp cho phần thân áo nó có điểm nhấn hơn tiếp tục đến hàng thứ ba móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ ba cũng móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi kép đơn các mũi móc kế tiếp thì mình sẽ móc vào khoảng trống giữa mỗi cụm một kép một xích và một kép thì nó có cái khoảng trống ha mình sẽ móc vào các cái khoảng trống đó thì khoảng này các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba sau đó mình sẽ làm tương tự cho các cái khoảng còn lại ha cứ mỗi khoảng mình sẽ móc 3 mũi kép đơn vào đó một nè kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết khi mình kết thúc hàng móc thứ ba đặt phần thân áo lại thì nó sẽ có được một cái độ xòe từ hàng móc tiếp theo mình sẽ không cần phải tăng cũng không cần giảm mũi nữa phần thân áo của mình nó cũng tự động xòe xuống rồi ha thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các cái hàng móc tiếp theo móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn các mũi móc kế tiếp thì mình sẽ móc vào chính giữa của mỗi cụm ha thì cụm của mình sẽ gồm có 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống nè thì ba mũi kép đơn này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa ha đây ba mũi này chân thứ nhất chân thứ hai và chân thứ ba thì ta đâm kim vào chân thứ hai móc vào đó ba mũi kép đơn cùng chân móc thì như vậy là mình sẽ có được một họa tiết nằm thẳng hàng với họa tiết của hàng bên trên ha và mình sẽ làm tương tự cho các cái cụm còn lại nè 3 mũi kép đơn thì đâm kim vào chân nằm chính giữa móc 3 mũi kép đơn cùng chân móc móc tương tự cho đến hết sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cái hàng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự ha ta đâm kim vào chân nằm chính giữa của ba mũi đó móc ba mũi kép đơn và móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi chiều cao của phần thân áo từ vai cho đến cái hàng mà mình móc cuối cùng bằng với chiều cao của phần thân áo mà các bạn cần móc thì cái số đo đó mình có để ở phần mô tả ha các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo chiều dài của phần thân áo sau khi đạt được chiều dài của phần thân áo thì mình sẽ móc phần cánh tay ở đây mình đã móc sẵn một cánh tay với họa tiết như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cánh tay còn lại chọn cho mình một mặt là mặt phải của phần thân áo các bạn chọn một mặt nào mà đẹp ha sau đó mình sẽ bắt đầu đâm kim từ cái chân móc ở dưới của phần nách các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài đã thành một nút sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân nằm chính giữa của hai cái đoạn mà mình nối ở đây nè là cái chân nằm chính giữa ha đâm kim vào đó sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích móc tiếp vào cái chân mà mình vừa móc đó một mũi kép đơn mũi móc tiếp theo các bạn để ý mình sẽ bị dính cái thân chân móc của cái hàng móc đầu tiên ở phần thân thì ta có thể dính mũi chữ x hoặc là chân của mũi kép đơn ha các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của mũi kép đơn đó một mũi kép đơn để mình à, bít cái khoảng trống này giúp cho cái phần thân áo của mình nó không có bị hở ở đây sau đó sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi phần à, thân bên này một mũi kép đơn tiếp tục mình sẽ bỏ qua một chân móc móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc tương tự ha bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết các bạn cứ bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc khi móc đến cuối hàng thì cũng làm tương tự như cái khoảng bên kia nè ta cũng móc vào cái thân chân móc đó để bít cái khoảng trống này lại ha sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên mà mình bắt đầu móc ở phần cánh tay móc vào một mũi dời ta hoàn tất hàng đầu tiên của phần cánh tay tạo độ rộng để luồn tay vào từ hàng móc thứ hai nè móc lên cho mình hai mũi móc xích móc vào chân ta vừa móc đó một mũi kép đơn thì mình sẽ có được cụm đầu tiên sau đó tiếp tục ở hai cái chân móc của hai mũi kép đơn lẻ ở đây này mình sẽ chọn cái chân móc thứ hai móc vào đó hai mũi kép đơn hai mũi cung chân móc ha ta có được cụm thứ hai sau đó tiếp tục cụm thứ ba các bạn cũng đâm kim vào cái chân móc thứ hai của hai mũi mà ta móc vào cùng chân móc nè thì đâm kim vào chân thứ hai móc hai mũi kép đơn sau đó mình sẽ làm tương tự cho các cái cụm còn lại ha cứ đâm kim vào chân thứ hai của mỗi cụm móc hai mũi kép đơn thì cái chân thứ hai đó nó cũng tương đương với chân nằm chính giữa nha móc tương tự cho mình cho đến hết sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa để ý cho mình ở phần cánh tay nè ở cái cụm đầu tiên hai kép đơn với một kép đơn tạo thành một cụm cụm móc cuối cùng cũng móc vào chân thứ hai tức là chân cuối cùng của hàng móc luôn thì như vậy ở đây nó sẽ hơi khích ha nó không có ảnh hưởng vì nó nằm ở bên dưới móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi tổng số hàng móc ở phần cánh tay bằng với tổng số hàng móc ở phần thân hoặc là có thể móc dài hơn một tí tùy vào cánh tay của bé bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cái phần cổ các bạn tiếp tục tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút đâm kim vào chân đầu tiên của cái hàng phần cổ nè kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích các bạn sẽ móc cho mình theo công thức của hàng đầu tiên ở phần cổ áo tùy vào các bạn tăng giảm size mà mình sẽ móc theo công thức tương đương ha đối với mẫu này thì mình sẽ móc 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc cho mình 5 mũi liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên kép đơn thứ hai khi móc lưu ý dấu len để ta không cần phải cắt len nhiều ha kép đơn thứ ba vào chân thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm khi đã có được 5 mũi kép đơn vào 5 chân liên tiếp thì chân kế tiếp là chân thứ sáu móc vào hai mũi cùng chân móc sau đó sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến hết móc cụm này hoàn tất được hàng đầu tiên của phần cổ rồi thì móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại chân móc đầu tiên của hàng móc thứ hai này móc một mũi kép đơn vào chân đầu tiên sau đó mình sẽ bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba một cụm gồm hai kép đơn vào cùng chân móc nha hai kép đơn sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa như vậy là ở chân đó mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi kép đơn ha ta có được một họa tiết sò như thế này từ họa tiết sò này đến họa tiết sò kế tiếp nó sẽ cách nhau là 3 mũi móc các bạn sẽ bỏ qua cho mình ba chân nằm phía dưới móc vào chân thứ tư hai kép hai xích và hai kép lên hai xích và tiếp tục hai kép vào cùng một chân móc ta sẽ có được họa tiết sò thứ hai các bạn móc tương tự cho mình cho đến hết cứ bỏ qua ba chân ha móc vào chân thứ tư hai kép hai xích và hai kép sau đó móc đến cuối hàng khi móc đến cuối hàng có nhiều trường hợp cái khoảng cách này nó sẽ không có bằng nhau ha các bạn canh làm sao cho mình móc cái chân cuối cùng một mũi kép đơn là được nó có thể cách nhau là hai hoặc là ba chân móc cũng được ta hoàn tất được hàng thứ hai của phần cổ nè móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục hàng móc thứ ba hàng móc thứ ba móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn sau đó di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò đầu tiên này móc vào hai kép hai xích và hai kép như vậy là họa tiết sò đầu tiên này nó sẽ thẳng hàng với họa tiết sò ở phía dưới ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vào chính giữa của họa tiết sò móc vào hai kép hai xích và hai kép móc đến cuối hàng thì đâm kim vào chân mũi kép đơn cuối cùng đó móc một mũi kép đơn lên hai xích và quay ngược đầu móc tiếp tục hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc tương tự như vậy tức là ta sẽ móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một kép đơn sau đó móc vào chính giữa của các họa tiết sò móc cho mình các cái họa tiết sò tương tự ha như vậy là ta sẽ có được ba hàng móc có họa tiết sò 4 mũi nè các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ tăng cái kích thước của họa tiết sò này lên để cho cái phần cổ áo của mình nó xòe rộng ra hơn thì ở đây mình có một cái mẫu tương tự nè các bạn sẽ móc cho mình ba hàng có họa tiết sò 4 mũi sau đó là cái họa tiết sò của mình nó sẽ tăng lên là ba kép hai xích và ba kép để cho cái mũi móc của mình nó nhiều hơn giúp cho phần cổ nó xòe hơn nè và cái họa tiết này các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc làm sao cho cái phần cổ của mình nó có cái độ rộng tương ứng với cái phần thân là được kết thúc được phần cổ áo thì mình sẽ viền lại tạo đoạn cài nút ở đây đến điểm kết thúc này các bạn không cần phải cắt len ha mà mình sẽ viền lại luôn nè vì cái chiều nó đang nằm ở mặt phải của thân áo rồi thì mình sẽ móc cái hàng mũi đơn nằm ở mặt phải của thân áo còn trường hợp thứ hai những bạn nào mà kết thúc ở mặt trái của sản phẩm á, thì mình sẽ cắt len ở đây sau đó mình sẽ viền lại ha hang móc của mình lúc này nó có chân móc thân chân móc chân móc và thân chân móc xen kẽ nè đây thân chân móc nè chân móc nè thân chân móc chân móc thì mình sẽ đâm kim lần lượt vào các cái chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha đâm kim vào chân của mũi kép đơn cuối cùng móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục bỏ qua thân chân móc chỉ đâm kim vào chân móc và mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn cùng chân móc để giúp cho cái phần viền của mình nó đẹp hơn ha tiếp tục nè hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp không móc vào thân chân móc nha các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết thì khi viền như vậy ở cái phần thân áo bên dưới cũng làm tương tự cứ đâm kim vào chân móc và không đâm kim vào thân chân móc nha mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc viền tương tự cho mình cho đến hết khi viền được đến cuối hàng chân móc cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì phần này mình sẽ là cái phần để mình may nút các bạn sẽ cắt len và giấu len thừa vào trong mũi móc sau đó mình sẽ móc cái mặt còn lại tạo khoảng trống để mình cài nút ha ta quay cái phần thân áo lại thì cái mặt này mình sẽ móc từ cái phần à, lai áo đi lên cũng tạo cho mình một nút ta đâm kim vào chân đầu tiên của hàng phần viền này từ dưới lá áo đi lên chân đầu tiên này ha kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc đó một mũi móc đơn lưu ý khi móc nhớ giấu lên thừa ha và mình cũng làm tương tự nè không móc vào thân chân móc mà chỉ móc vào chân móc hai mũi móc đơn mình sẽ móc tương tự cho đến cái hàng đầu tiên của phần thân không móc vào cái phần cổ áo ha đến đây thì đâm kim luôn vào cái chân móc của cái hàng mũi xích đó mà mình gây nên đầu tiên của phần cổ luôn móc vào đó một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai sẽ là cái hàng mà mình tạo khoảng trống ha các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn tùy vào cái size nút mà các bạn móc sau đó các bạn chừa cho mình cái khoảng tương đương thì size nút của mình là 2 cm nên móc lên 2 xích sau đó bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn ta có được cái khoảng trống để mình có thể luôn cài nút khoảng cách giữa hai nút thì tùy vào các bạn phối ha các bạn thích gần thì các bạn móc cho mình ít mũi còn xa thì mình móc nhiều mũi còn khoảng của mình mình sẽ cách nhau tầm khoảng 8 mũi móc ha mũi thứ hai nè móc đơn thứ ba vào chân thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 ta có được 8 mũi tạo khoảng cách giữa hai nút thì tiếp tục móc cho mình thêm hai xích để tạo cái khoảng trống thứ hai tương tự như cái khoảng trống đầu tiên ha bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một móc đơn ta có được khoảng thứ hai và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha khoảng cách giữa hai nút sẽ cách nhau là 8 mũi móc lên hai xích bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một móc đơn khi móc đến cuối hàng thì có nhiều trường hợp cái mũi cài nút cuối cùng nó sẽ không nằm ở góc cuối cùng ha thì cái phần này nó không có quan trọng lắm nè nó có thể cách nhau một ít cũng được sau đó tiếp tục ở hàng móc thứ ba móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng này lúc này mình đang móc ở mặt phải của sản phẩm cũng là hàng viên cuối cùng cho phần à, cài nút này và để cho các cái khoảng trống cài nút nó được lộ rõ hơn hai cái mũi xích này với hai chân móc đơn ở hai bên của mũi xích các bạn sẽ móc luôn cho mình vào cái khoảng trống đó bốn mũi móc đơn móc vào đây luôn cho mình bốn mũi ha mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư ta có được một cái khoảng trống như thế này chân móc ghế tiếp mình đã móc mũi móc đơn vào khoảng trống đó rồi thì bỏ qua chân này móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn sau đó móc tương tự cho mình cho đến cái khoảng trống tiếp theo thì khoảng trống tiếp theo này nè cái chân móc cuối cùng này với hai chân xích và chân móc đơn đầu tiên bên kia cũng móc vào cái khoảng trống này bốn móc đơn sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết khi mình móc đến cái khoảng trống cuối cùng là cái khoảng trống từ cái phần cổ đi xuống á thì mình sẽ móc vào khoảng trống đó 3 mũi móc đơn thôi sau đó móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên ở cái hàng thứ hai móc vào đó một đơn một xích và một đơn sau đó đâm kim vào cái phần à, à chân của mũi móc đơn bên này móc một mũi móc đơn tiếp tục mình sẽ viền lại ở cái phần cổ áo thì phần cổ áo làm tương tự mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn chứ không móc vào thân chân móc ha ta sẽ làm lộ rõ được cái hàng cài nút móc tương tự cho mình cho đến hết nè viền lại cho đến hết đến cuối hàng thì chân cuối cùng móc một mũi móc đơn sau đó móc lên một xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc sau đó may cho mình các cái hạt nút tương đương với các cái khoảng trống mà mình tạo các bạn có thể móc những cái họa tiết nhỏ để trang trí cho thân áo của mình thêm xinh xắn hơn mẫu này thì mình cũng có thể tăng giảm size phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi móc có điểm nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công